14 tháng 10 năm 2020 phải không ạ? Thì ờ, như mọi ngày sau khi kết quả từ số số khu vực miền Nam đang mở thưởng cho tất cả mọi người, toàn thể anh chị em cô chú chú bác chúng ta vào lúc 4 giờ 30 rồi phải không ạ? Thì cách đây là 30 phút rồi anh em nhé. Thì Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam của mình bớt chút thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lô của đêm cũng như là đưa ra dự đoán chốt cho tham khảo cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả đạp hơi cho ngày mai anh chị em ạ. Thì ờ, trước màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta đây là cái giao diện chính của kênh YouTube soi cầu miền Nam Phạm Đức của mình anh chị em nhé thế nhưng anh chị em nào chúng ta đã và đang theo dõi video phải không ạ mà chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhanh tay chúng ta ấn nút đăng ký kênh đồng thời chúng ta ấn đối tượng quả chuông bên cạnh để là người nhanh nhất sớm nhất và cập nhật những video của phạm đức hàng ngày mỗi khi phạm đức lên này phân tích cầu lô tô chốt cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả với hơi phải không ạ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 ngày 14 tháng 10 năm 2020 anh chị em nhé thì ngày hôm nay đã mở thường cho toàn thể anh chị em chúng ta có ba đài đó là đài đồng nai cần thơ và đài trong trăng phải không ạ thì để cho mọi người chúng ta được rõ hơn về các cầu lô rơi trong ngày hôm nay thì là bước sẽ điểm qua cái giải 8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài anh chị em nhé của ngày hôm nay phải không ạ thì đầu tiên từ đài đồng nai thì giải 8 đầu lô tô ngày hôm nay đảm bảo thường cho chúng ta chủ lô tô đó là 07 anh chị em ạ Cần Thơ đó là 62 anh xem nhá Sóc Trăng 46 và giải đặc biệt ở đài đồng này thì à, chúng ta ngày hôm nay đã có dạng cho chúng ta đó là 206 và 256 anh em nhé các hai đầu năm và đầu sáu thì in thằng cho chúng ta bạch chủ đề đó là 56 phải không ạ và giải đặc biệt ở đài Cần Thơ thì ngày hôm nay thì ra có dạng cho chúng ta 918 927 đúng không ạ K9 đầu 2 và đầu 7 yên tâm của chúng ta bằng chủ đề đó là 27 rồi đúng không ạ và cho đặc biệt ở đài rất tăng thì ngày hôm nay ra có dạy cho chúng ta 058 và 054 đúng không ạ Càng 0 đầu 5 và đầu 4 yên tâm cho chúng ta bằng chủ đề đó là 54 rồi hãy xem nhé thì các bạn kết quả đến số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 theo bài đài đồng nai cần thơ và đài sóc trăng thì giải tám ô tô cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho và đài thì à, phạm đức đã điểm qua cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em chúng ta được rõ hết cả rồi phải không ạ thì ngày hôm nay những anh chị em nào chúng ta đang sở hữu trên tay các cái tờ vé số phải không ạ thì chúng ta hãy nhanh tay dò ra xem lại anh chị em nhé biết đâu đó chúng ta là người may mắn mang cái tờ vé số trùng với bộ dạng bộ số hội giải đặc biệt này phải không ạ thì chúng ta đã chiến thắng cũng như là chúng ta là người may mắn có được uh, phần thưởng của Lotto miền Nam ngày hôm nay phải không ạ chúng ta có chút vốn để lo cho công trình cho tương lai cho mai sau con em chúng ta ở chia ba vâng thì cũng quay trở lại cái bảng video chốt số của ngày hôm qua phạm đức cổ lên phân tích cầu lô trước cho chúng ta tham khảo ở trên video phải không ạ để xem ngày hôm nay chúng ta thu hoạch cũng như là chiến thắng được các cầu lô tô nào phải không ạ thì đầu tiên ở ờ, uh, cái đài đồng nai đó đài đồng nai từ ngày hôm qua phạm đức tốt cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả hơn. trước ngày 14 tháng 10 năm 2020 tức là ngày hôm nay phải không ạ thì ngày hôm qua phạm đức tốt cho chúng ta tham khảo ở đài đồng nai bạch thủ lô tô 36 sau thủ lô tô 5665 đã chấm nhé. ở đài cần thơ bạch thủ 05 sau thủ lô tô 4374 sóc trăng bạch thủ 45 và sau thủ lô tô 79 và 97 bao cho các bạn là cầu song thủ lô tô 52 và 25 phải không ạ thế nhưng anh chị em chúng ta theo dõi video cũng như là chúng ta đã dò cái câu hỏi giải thưởng khu vực miền Nam của ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã dò hết cả rồi phải không ạ Thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ anh chị em ạ ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ anh chị em nhé ngày hôm nay ba đài cũng như là cái lô tô ba lô ba đài tất cả mọi số ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng tưng bừng rực rỡ ngày hôm nay rồi phải không ạ ngày hôm nay chúng ta chiến thắng cả ba đài cho mọi người cho anh chị em ta ngày hôm nay rồi thì những con số phạm đức chốt trong video thì đoàn chỉ mang tính chất tham khảo đúng không ạ thì chúng ta theo dõi video chung kết thì chúng ta chơi thôi anh chị nhé thì mà con số đây thì phạm đức cũng đã lưu ý với chúng ta rồi. có hôm ăn thì sẽ có hôm thua phải không ạ thì những hôm còn chúng ta thua cả trắng bảng ba đài thì hôm nay chúng ta cũng chiến thắng tưng bừng rực rỡ cả ba đài mà thôi phải không ạ vì mọi cầu kèo anh chị em ta theo dõi video thì chung kết thì chúng ta chơi thôi anh chị em nhá thế để cho mọi người chúng ta được rõ hơn để xem biết ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được các cầu thủ ở đài nào thì chúng ta cũng đem lại các bạn kết quả thực số số khu vực 18 buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé thì à, đầu tiên thì ở cái bảng lô tô này đồng nai phải không ạ đồng nai thì ngày hôm qua pháp đức có lên video tốt cho chúng ta tham khảo câu lô tô bạch thủ ở trên video đó là 36 và song thủ lô tô 5665 phải không ạ thì như tất cả anh chị em chúng ta đã rõ rồi thì ngày hôm nay câu lô tô bạch thủ 36 thì chúng ta đã không nhận đạt được phải không ạ đầu ba ngày hôm nay thì chúng ta có chủ lô tô 32 và vâng, 38 mà thôi anh em nhá nhưng không sao anh em ạ bù lại cho chúng ta ngày hôm nay câu tô song thủ thì chúng ta đã chiến thắng tương đương sực sỡ rồi anh em nhá 56 và 65 thì ngày hôm nay đặc biệt nhất thì chúng ta đã nổ ngay ở giải đặc biệt phải không ạ nổ giải chúng tôi 56 nổ ngay ở giải đặc biệt cho chúng ta ngày hôm nay phải không ạ xin chúc mừng cho những anh chị nào chúng ta ngày hôm nay chúng ta có theo dõi video chúng ta kết cầu song thủ lô tô đặc biệt là chúng ta có đánh đâu rồi thì chúng ta đã chiến thắng từng bừng sực sỡ nhất ngày hôm nay rồi phải không ạ kênh câu tô bạch thủ 36 tốt ở đài đồng này thì ngày hôm nay chúng ta cũng có nhảy sang đài uh, ờ, sóc trăng ngồi phải không ạ 3663 thì một cả cặp ở đài sóc trăng anh chấm nhá thì không sao thì giờ bù lại cho chúng ta đài uh, đồng nai thì chúng ta đã chiến thắng được cầu sóc thủ đối tô nổ ngay giải đặc biệt phải không ạ ngày hôm nay vâng thì còn ở đài cần thơ ở đài cần thơ thì ngày hôm qua phạm đức có lên video tuyên cho chúng ta tham khảo cầu lô tô bạch thủ 05 và sóng thủ lô tô đó là 47 và 74 phải không ạ thế như tất cả anh chị em ta đã rồi ngay hôm nay anh chị em ngày hôm nay ở cái bạn lô tô là cần thơ tô lô tô bạch thủ không năm nổ ngay ở giải g 5.1 anh chị em nhé nổ rất chỉ là sớm cho mọi người không ạ chủ lô tô không năm nổ tức bình rực rỡ cho chúng ta ngày hôm nay rồi thì đầu không chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng có chủ lô tô đó là 04 anh chị em nhé và kép bằng 00 vâng từ con câu sóc thủ lô tô 74 và 47 thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nối tiếp mạch ăn thông thì chúng ta đã chiến thắng được chủ lô tô 74 sóc thủ lô tô nổ ngay ở giải người 3.2 cho tất cả mọi người có thể anh chị ta ngày hôm nay phải không ạ vâng thì con ở đây là sóc trăng ở đài à, sóc trăng thì phạm đất tiếp cho chúng ta tham khảo ở chiều giao cầu lô tô bạch tụ 45 song thủ lô tô 7997 anh chị em nhé thì ngày hôm nay ở giải à, đài sóc trăng phải không ạ ở đài sóc trăng ngày hôm nay giải đầu thì rồi ra cho chúng ta chủ yếu tố 46 phải không ạ Thì phần bước tiếp cho chúng ta tham khảo ở trên video bạch chủ yếu tố 45 từ ngày hôm nay nổ ngay giải g 4.6 anh chị em nhé chủ yếu tố 45 nổ cho tưng bừng rực rỡ cho mọi người ngày hôm nay thì đặc biệt nhất thì ngày hôm nay thì 5445 nổ cả cặp anh chị em ạ chủ yếu tố 54 nổ ngay giải g 4.1 cũng như là chủ yếu tố 54 tiếp theo nổ ở giải đặc biệt ngày hôm nay anh chị em nhé và cầu song thủ 7 chỉ trên vai ở đài à, song ta đạt chiến thắng được ngay giải V2 1 2.3 xin chúc mừng chúc mừng những anh chị em nào đặc biệt là những anh chị em chúng ta đang theo dõi video đang ẩn like cho kênh phải không ạ thì ngày hôm nay chúng ta có kết cầu lô tô bạch thủ phạm đức chốt ở trên đài sóc trăng 45 cũng như là song thủ lô tô 7997 thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi phải không ạ thì đặc biệt hơn thì chốt cho chúc cho những anh chị em nào chúng ta kết cầu lô tô bạch thủ 45 phạm đức chốt trên video phải không ạ chúng ta bao lô cả cặp thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ được ba nhà anh chị em nhé cũng như là anh chị em nào chúng ta kết cả đề đánh đầu đuôi thì đặc biệt nhất thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ rồi phải không ạ thì chủ lô tô 79 thì ngày hôm nay khá là đẹp anh chị em ạ 7997 thì phạm đức chốt ở đài sóc trăng phải không ạ thì chúng ta đã chiến thắng được 79 đây rồi thì ở đài à, cần thơ thì chúng ta cũng có chủ lô tô 79 ở đây anh chị em nhá và đài đồng nai thì chúng ta cũng có tiếp tục chủ lô tô 97 phải không ạ rất là đẹp anh chị em nhá cầu uh, à, 7997 này chúng ta bao lô ba đài thì chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ anh chị em ạ Vương thì Quân cầu song thủ lô tô ba lô cho bà đài Phạm Đức đặt chốt cho chúng ta tham khảo ở trên video ngày hôm qua phải không ạ đó là cầu uh, à, song thủ lô tô 52 và 25 phải không ạ năm 25 thì uh, ngày hôm nay thì như tất cả anh em ta đã rõ rồi thì ngày hôm nay ở đài Đông Nai chủ lô tô 52 thì chúng ta đã chiến thắng ngay ở giải G4 phải không ạ G4.4 cho toàn thể mọi người tất cả anh em ta ngày hôm nay chủ lô tô 52 anh em nhé Vâng thì còn uh, cầu uh, song thủ lô tô ba lô ba đài năm 225 ở hai cái đài còn lại đó là đài Cần Thơ cũng như là Sóc Trăng thì ngày hôm nay chúng ta không có Ajama đầu năm chúng ta có chủ đầu tư 50 mà thôi anh em nhé vâng thì ngày hôm nay thì nhìn chung đâu đó thì ngày hôm nay ở trên video phòng đích cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả với hơi phải không ạ thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ cả ba đài rồi anh em nhé ngày mai đông nai cần thơ và đài trong trăng thì chúng ta đã chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ ngày hôm nay rồi anh em ạ ngày hôm nay thì đặc biệt nhất cái đài trong trăng anh em nhé đài trong trăng ngày hôm nay 5445 3 nhà hãy chấm nhá nhân 3 phải không ạ nhân 3 cho mọi người 5445 cũng như là 79 thì nhân 1 anh chấm nhá ngày hôm nay thì chúng ta chỉ được tương bừng rực rỡ phải không ạ ngày hôm nay thì hai con số ở đài Cần Thơ thì chúng ta cũng nộp cả cặp rồi ở đài à, Đông Nai thì ngày hôm nay chúng ta có tiếp tục cầu song thủ bao lô vào đài đó là 52 anh chấm ạ Vâng thì một lần nữa Phạm Đức cũng xin chúc mừng cho những anh xem nào chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng tưng bừng sực sỡ thì chúng ta hãy đừng quên để lại cho Phạm Đức những nút like cũng như là nút bình luận cũng như là đăng ký kênh ấn biểu tượng quả chuông để chấm nhá thì một lần nữa phạm đức cũng xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú chú bác chúng ta là bên trong thời gian đã theo dõi video của phạm đức phải không ạ cũng như là để lại cho phạm đức những nút like đây anh chị em ạ nút like là hoàn toàn miễn phí anh chị em nhé. chúng ta bên trong thời gian 50 giây ấn vào nút like cũng như là ấn vào nút chia sẻ anh chị em ạ để giúp cho phạm đức cùng với anh trong đường lối đồng nhập soi cầu miền Nam của mình có thêm nguồn động lực niềm cảm hứng lên đây phân tích cầu lô tô đưa ra sự đoán trước rồi tham khảo cho hàng ngày cho tất cả anh chị em cô gì cho bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ giải hơi ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh chị nhé đem đến cho chúng ta những cái món lợi nhuận cao hơn phải không ạ thì ngày hôm nay những anh em nào chúng ta còn chiến thắng được các cầu lô tô nào phải không ạ cũng như là ngày mai những anh em nào chúng ta có kết các bộ số ở cái đài nào thì chúng ta có thể bình luận công khai ra đây anh chị nhé bình luận công khai để chúng ta cùng nhau vào đây bàn luận để tham khảo để cân nhắc vui chơi văn nghệ startup bơi sau ngày mai đúng không ạ thì ngày mai sẽ có ba đài thôi anh em nhá ngày mai là sẽ có ba đài đó là ngày thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 thì sẽ có ba đài như mọi hôm thì đó là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận phải không ạ? Thì à, để cho mọi người cho anh chị em ta được rõ hơn về các yếu tố cân nhắc vui chơi văn nghệ sau ngày mai thì Phạm Đức sẽ điểm qua các bảng kết quả để thực số số lượng miền Nam của tuần trước anh chị em nhé thứ năm phải không ạ thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020 của tuần trước trong đài Tây Ninh An Giang và đài Bình Thuận phải không ạ thì đầu tiên thì à, ở đài Tây Ninh thì giải 8 lô tô thì tuần trước ra cho chúng ta có dạng đó là 63 An Giang kép bằng 00 và Bình Thuận là 23 à, phải không ạ còn ở giải đặc biệt ở đài Tây Ninh thì à, tuần trước ra cho chúng ta bạch thủ đề 06 tâm ca không anh em nhé An Giang bạch thủ đế 71 và tầm càng 3 và Bình Thuận bạch thủ đế kết bằng 44 và tầm càng 1 phải không ạ? Thì ờ, sau trước uh, màn đánh nhỏ anh em tối nay là những con số những cái uh, bảng kết quả của khu vực miền Nam thứ năm tuần trước phải không ạ? Ngày 8 tháng 10 năm 2020 Tiếp là tay địch An Giang Bình Thuận thì giải 8 lô tô đầu lô tô cũng như là giải đặc biệt đôi lô tô của tuần trước thì Phạm Đức đã điểm qua cho anh chị em ta được rõ rồi thì ngày mai chúng ta theo dõi video cũng như là chúng ta có chơi có kết các bộ số ở đài nào thì chúng ta hãy cân nhắc lưu ý anh chị em nhé chúng ta hãy chọn lọc vào cho mình các câu lô tô để cân nhắc vui chơi văn nghệ sản hơi vào tiền sao cho nó hợp lý để tránh thua tha thêm anh chị em ạ à vâng ty không để cho mọi người cho anh chị em ta phải chờ đợi lâu đúng không ạ thì bây giờ phạm đức sẽ đi vào phần chốt rồi tham khảo cho anh chị em cô chị cho bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ stra bê hơi cho ngày mai đúng không ạ thì sau khi nghiên cứu cầu kèo thì phạm đức cùng với anh chị em trong vụ đội nhóm soi cầu miền nam của mình cũng đã phân tích các cầu lô tô cũng như là đưa ra dự đoán của mình cho cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ stra bê hơi cho ngày mai đây rồi đúng không ạ thì trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta đây là cái bảng chốt rồi của kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức anh chị em nhé Chốt số tham khảo trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 tức là ngày mai cho đây Tây Ninh, An Giang và đài Bình Thuận. Thì đầu tiên ở đây Tây Ninh và Đức Tiên cho chúng ta tham khảo câu lô bạch thủ 53 song thủ lô tô 46 và 64 anh em nhé. An Giang bạch thủ lô 95 và song thủ lô tô 5885 anh em ạ. Ở đây Bình Thuận câu lô tô bạch thủ đó là 62 và song thủ lô tô 56 và 65 anh em nhé ba lô cho ba đài cho ngày mai đó là cầu song thủ lô tô 74 và 47 anh chị bạn. thì à, những con số phản bích chốt thì video cho tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta đây thì anh chị em ta hãy lưu ý chú ý cho phản bích anh chị nhé mỗi con kèo mỗi con số thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi phải không ạ thì chúng ta theo dõi video chung kết những bộ số ở đài nào thì chúng ta chơi ở đài đó anh chị nhé thì chúng ta chơi thì vui chơi và nghệ trả với hơi 5 ngàn 10 ngàn thôi đúng không ạ chúng ta đem tiền về thôi thì chúng ta thua ít thôi phải không ạ mỗi con kèo ở trên video thì đều mang tính chất tham khảo nên anh chị em ta theo dõi video hãy chú ý lưu ý cho phạm đức anh chị em nhé bất cần những anh chị em nào chúng ta đang thua tha nợ nần đã xa bờ bí câu lợn số không có công việc số chuẩn để chơi trong này thì chúng ta hãy nhanh tay thêm mặt bàn zalo của phạm đức anh chị em à thêm mặt bàn zalo chín 0936 521 86 câu kín số chuẩn bao lâu xin đã đầu đuôi hàng ngày cho tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta những câu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để cho chúng ta vào tiền hợp lý chờ tàu quân lớn kiếm thêm thu nhập trong ngày đúng không ạ thế mà vào zalo để được vào được nhóm về bờ đúng cách anh chị em nhé thì hiện tại ở bên fanpage Đắc Cần nhập Tuần cũng như là nhập tháng vừa gọi ưu đại rất rất là thấp thế nhưng anh chị em nào chúng ta còn nhu cầu tham gia vào nhập tuần cũng như là nhập tháng của bên mình thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn vào Zalo để được hỗ trợ cũng như là tư vấn để cho anh chị em ta được tham gia vào nhóm một cách nhanh nhất và tiện lợi nhất và ạ để hàng ngày chúng ta cập nhật những câu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để chúng ta vào tiền hợp lý chờ tạo quất lớn để nhanh chóng vào bờ kiếm thêm thu nhập anh chị em nhé Vâng thì các bạn chốt số của kênh youtube sơn cầu Nam Phạm Đức chốt số tất cả cho ngày mai Tức ngày 15 tháng 10 năm 2020 trước đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận Thì các cầu lô tô Phạm Đức đạt chốt ra đây cho tất cả mọi người Tốt thầy anh chị em chúng ta được rõ hết cả rồi không ạ Thì chúng ta theo dõi video vào ngày mai Thì chúng ta kết những bộ số ở đài nào Thì chúng ta chơi vui chơi văn nghệ xả về thôi anh chị em nhé Không trùng công kết thì chúng ta nên dừng ở mức tham khảo Chúng ta không nên chơi đúng không ạ công ty bây giờ thì cũng đã là cuối video rồi phải không ạ thì bây giờ một lần nữa thì phạm đức cũng xin thay mặt cho anh chị em trong đội ngũ đội nhóm roi cầu miền nam của mình xin chúc cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em cô dì cho bác chúng ta có một buổi à, tối thật phải không ạ thật nhiều niềm vui dồi dào sức khỏe đầm ấm hạnh phúc bên gia đình của những người thân thương của mình và đặc biệt những anh chị em nào chúng ta đang theo dõi video mà chưa đăng ký kênh cũng như là chưa like phải không ạ chúng ta chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy để lại cho phạm đức những nút đăng ký kênh chúng ta ấn biểu tượng quả chuông để cho nhật nhưng bây giờ sớm nhất nhanh nhất mỗi ngày anh chị em nhé cũng như là anh chị em chúc cho những anh chị em chúng ta đã ấn like cho kênh đang ấn like cho kênh thì ngày mai chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ như ngày hôm nay đúng không ạ thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi anh chị em nhé nối tiếp mạch ăn thông cho ngày mai thì chúng ta hãy đừng quên để lại cho hợp đức những nút like để thổi hồn vào những con số cho ngày mai để sau ngày mai chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ nữa anh chị em nhé bây giờ phạm đức xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người tôi thấy anh chị em chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai